thì hôm trước thì mình có lên chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đài lôi tuần và lô khung 3 ngày thì chúng ta thì cũng đã ra hết rồi anh em nhé cái thứ nhất là về cái đề chạm 2 này thì uh, ngày hôm thứ bảy của chúng ta đề về 24 đây phải không ạ thì chúng ta đã ăn được cái chạm 2 thì ngày hôm qua đề của chúng ta về 05 thì chúng ta cũng ăn được con đề 05 này trong cái dàn bốn số này và cái chạm không anh em nhé thì cũng quá là tuyệt vời rồi đó cái đường cầu này mình chia sẻ cho em từ ngày 13 đến ngày 19 thì ngày 18 hôm qua thì chúng ta đã ăn được con 05 này và cái chạm 2 của chúng ta thì ăn được uh, ngày uh, ờ, 17 anh em nhé 17 của chúng ta đề về 24 Nói chung là ba cái đường cầu đề của mình chia sẻ cho em là cái chạm 0 chạm 2 bộ đề 05 thì nó cũng đã ra hết rồi và một cái nữa là chúng ta đã ăn được con bạch thủ lô là con 20 này anh em này 20 20 thì nó ra từ hôm ngày 17 cơ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 thì uh, cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình tiếp tục đi chia sẻ cho em về một cái bộ đề kết hợp với chạm thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình muốn giới thiệu qua về phần Zalo 0566517326 anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu trực tiếp với mình thì anh em kết bạn để làm việc anh em nhé thì ở trên Zalo thì mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi anh em nào thiện chí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 Chủ nhật ngày 20 tháng 11 này Anh em lấy ở cái giải 6 cho mình Kết hợp với giải 4 Con 9 này Và con 2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 kết hợp với chạm cho mình để chúng ta nuôi tuần chủ nhật ngày 20 tháng 11 này thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên đề về 91 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 9 này thôi tiếp tục ngày thứ hai đề về 29 thì chúng ta ăn chạm 9 và ăn con 29 này trong bộ đề 24 này anh em nhé khiên xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật tháng tuần 79 này 96 Chủ nhật ngày 27 tháng 11 của chúng ta thì chúng ta có chạm 3 và bộ đề 23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 tiếp tục khi xong thì lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ bảy này chủ nhật đề về 28 thì chúng ta ăn tiếp con đề 28 này trong bộ đề 23 anh em nhé tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày mùng 4 tháng 12 thì chúng ta có cái chạm 7 và bộ đề 12 bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này 171 này 626 này 676 để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày mùng 4 tháng 12 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 07 thì chúng ta ăn được cái chạm 7 này tiếp tục ngày thứ tư đề về 79 này ăn tiếp chạm 7 này thứ năm này thứ 6 đề về 71 thì chúng ta đã ăn được con đề 71 này ăn chạm 7 trong bộ đề 12 này tiếp tục khiên xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ bảy chủ nhật ngày 11 tháng 12 này thì chúng ta có bộ đề 02 chạm 5 bộ đề 02 này 020 này 070 này 525 này và 575 8 số để chúng ta lùi tuần Chủ nhật ngày 11 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 07 thì chúng ta đã ăn được con đề 07 này trong bộ đề 02 tiếp tục khi xong lại đợi đến chủ nhật tháng tuần từ 5 này đề về 59 thì chúng ta ăn được cái chạm 5 anh em nhé thì theo những cái đường cầu của mình chia sẻ cho anh em thì mình cũng khuyên anh em là lên vào cả chạm kết hợp với lại cái bộ đề này thì khá là ok anh em nhé Chủ nhật ngày 18 tháng 12 này thì chúng ta tiếp tục chúng ta lại có bộ đề 02 anh em nhé và là cái chạm 2 chạm 2 cứng cho mình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 Chủ nhật ngày 20 tháng 11 này ở giải 3 hai con cuối cùng bộ số thứ hai và bộ số thứ 5 ở giải 3 này chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ hai thứ ba thứ tư này cặp 8668 khung 3 ngày anh em nhé để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư này ngày đầu tiên không ăn này ngày thứ hai sang ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được con 68 này 68 của chúng ta hai nháy anh em nhé 68 ở dãy 7 và con 68 của chúng ta ở dãy 3 này thì chúng ta ăn được hai nháy tiếp tục khuyên xong lại đợi chủ nhật thằng tuần Chủ nhật ngày 27 tháng 11 thì chúng ta có cặp 787 này để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 87 này anh em nhé 87 tiếp tục kiên xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 12 của chúng ta thì có cặp 606 này. Giờ chúng ta chơi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 60 này phải không ạ? Tiếp tục yên xong lại đợi chủ nhật hàng tuần. Chủ nhật ngày 11 tháng 12 này thì chúng ta có cặp lô khung 202 để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 20 này tiếp tục khi ăn xong lại đợi chủ nhật hàng tuần thì cái đường cầu này của chúng ta thì có một cái tuần là nó ăn lên ngày thứ ba đa phần là nó ăn ngày một thôi lên là anh em à, cân đối vào tiền cho nó hợp lý anh em nhé Chủ nhật ngày 18 tháng 12 thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 1001 cặp 1001 này rất chi là đẹp nói thẳng với anh em là như thế anh em nào mà chơi về phần lô khung thì tự tin vào được cái cặp 1001 này cho mình anh em nhé để chúng ta chơi đến uh, thứ tư cho mình anh em không trùng cầu thì chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé đây là đường cầu lô khung thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đài lôi tuần của ngày chủ nhật và lô khung 3 ngày cặp 1001 chơi thứ hai thứ ba thứ tư và về phần đề lôi tuần của mình sẽ bắt cho anh em là cái chạm 2 và cái bộ đề 02 anh em nhé bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 070 525 và 575